Minh Đường Tử Vi xin chào các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng tư âm lịch gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi Sửu tháng tư âm lịch năm 2021. Tử vi tuổi Sửu tháng Tư năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Tháng 4 năm 2021 âm lịch nhờ được nhiều cát tinh soi chiếu, phương diện sự nghiệp của người tuổi Sửu hứa hẹn có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ và dần đi vào ổn định. Đây sẽ là tháng cơ hội liên tục mở ra với những chú châu khi có tam hợp quý nhân xuất hiện. Thời điểm này, bạn phát huy được năng lực bản lĩnh vững vàng của mình. Cá nhân được tập thể ủng hộ, tài năng được chứng tỏ, tinh thần làm việc hăng say, đạt được thành tích đáng nể. Dù vẫn còn tồn tại không ít thách thức và khó khăn, song bản mệnh không cần quá lo lắng vì quý nhân luôn ở bên trợ giúp, sẽ có chỉ điểm vào lúc thích hợp để bạn đi đúng đường. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa bạn hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của người khác. Hãy mạnh dạn làm theo ý của mình, tin tưởng vào năng lực của bản thân, kết hợp với những dẫn dắt của quý nhân, bạn sẽ sớm chạm tay vào ánh sáng nơi cuối con đường dẫn tới thành công. Lại thêm nguyệt lệnh lâm đất quan đới báo hiệu cơ hội thăng tiến không hề ít. Khó khăn trước mắt đều được đẩy lùi, mọi việc hoàn thành đúng tiến độ, được cấp trên ghi nhận và tặng thưởng xứng đáng. Mọi chuyện đang đi đúng theo quỹ đạo mà bạn mong muốn, bản mệnh rất hài lòng với những gì mình đã gây dựng được cho tới hiện tại. Bên cạnh những điểm thuận lợi đó, vẫn có những nguy cơ rình rập mà tuổi Sửu không thể chủ quan nếu không muốn công sức bấy lâu thành giá tràng. Tử vi tháng nhận thấy, có thể bạn đang phát triển mạnh mẽ quá nên rất dễ rơi vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân xấu bụng. Nhất là khi hung tinh thiên quan nhập cục tiểu nhân sẽ tìm mọi cách để cản trở bước tiến của bạn, không để con giáp này dễ dàng đạt được mục tiêu. Điều duy nhất bạn có thể làm lúc này là hãy hành sự thận trọng, phải tự ý thức về những việc mình đang làm, nhìn rõ phương hướng, đừng để mình lầm đường lạc lối mà mắc phải cạm bẫy của kẻ tiểu nhân. Tử vi tuổi Sửu, tháng 4 năm 2021 âm lịch về phương diện tài lộc. Cục diện tị Sửu bán hợp mang tới cho những chú trâu không ít tin vui về tài chính trong tháng này. Bạn mệnh có nhiều cơ hội kiếm được tiền bạc dựa vào chính sức mình. Dù là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán cũng đều có thu nhập tăng vọt. Việc kinh doanh buôn bán có dấu hiệu khởi phát, buôn bán tấp nập đơn hàng, lợi nhuận thu về vô cùng khả quan. Thậm chí các kế hoạch đầu tư làm ăn tưởng chừng thất bại trước đó nay cũng bắt đầu sinh lời, bản mệnh càng có cơ sở để tin tưởng vào quyết định của bản thân. Thời điểm này, bạn có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay mở rộng đầu tư để tài khí thêm vượng. Nhưng sớm không đồng nghĩa với nóng kẻo rủi ro ập tới sẽ rất đáng tiếc. Đốt cháy giai đoạn sẽ chỉ khiến bạn dễ vấp ngã ngay từ những bước đi đầu tiên. Điều cần thiết là hãy lên kế hoạch chi tiết, dự trù kinh phí và cả những rủi ro có thể phải đối mặt. Khi đã có sự chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo bạn sẽ nắm chắc phần thắng trong tay. đường lúc tài lộc dùng rỉnh, dù không phải là người tiêu xài phung phí nhưng tuổi sửu lại mắc bệnh mê hàng hiệu, dễ xa đà, ném tiền vào những món đồ đắt tiền. Dù tiền nào của nấy, nhưng nếu không có kế hoạch quản lý tài chính thích hợp, bạn sẽ tiêu tốn khoản không nhỏ mỗi tháng cho thú vui hàng hiệu, tự gây gánh nặng tài chính cho bản thân. Tháng này, để kích hoạt dòng chảy năng lượng tích cực của tài lộc bản mệnh nên chú trọng bài trí phong thủy hợp lý ở hướng Tây Nam của văn phòng, bàn làm việc, nhà ở. Tại phương vị này, phi tinh tháng có bát bạch tài tinh cư ngụ, bài trí hợp phong thủy sẽ có tác dụng thúc đẩy tài lộc vượng phát. Bạn cũng có thể đặt một số vật phẩm phong thủy màu đỏ như quả cầu phong thủy bằng thạch anh, tỷ hưu phong thủy tại hướng đông nhằm gia tăng hỉ khí của cửu tử, từ đó khơi thông nguồn năng lượng tích cực mang tới sự may mắn, thịnh vượng hơn cho tài lộc. Tử vi tuổi Sửu tháng 4 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Phương diện tình cảm của người tuổi Sửu thật sự lý tưởng trong tháng Quý Tỵ này. Nhờ có tam hợp cục chiếu mệnh, nhân duyên tốt lành, gia đạo an ổn, tình yêu thăng hoa bất ngờ. Các mối quan hệ tình cảm, xã giao xung quanh bản mệnh đang diễn ra hết sức tốt đẹp, giúp tinh thần bạn luôn hân hoan, vui vẻ. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác phái, từ đó tìm được người phù hợp với mình. Quan trọng là bạn đã chịu mở lòng mình ra đón nhận hay chưa? Các cặp đôi tình cảm càng ngày càng nồng nàn thắm thiết. Những lần cãi vã và cả xa cách trước đó chỉ khiến cho tình yêu càng thêm bùng cháy. Có thể trong tháng này các bạn sẽ tính tới chuyện trăm năm. Vợ chồng tuổi Sửu dần tìm lại được tiếng nói chung sau những xung đột trước đó, cùng nhau vun sới hạnh phúc gia đình, nuôi dạy con cái. Cả bạn và người ấy đều không ngần ngại chủ động hâm nóng mối quan hệ để gìn giữ hạnh phúc hiện tại. Theo dõi phi tinh tháng nhất bạch chủ nhân duyên, đào hoa, hỉ khí ngụ ở vị trí đông nam của ngôi nhà, phòng khách, phòng ngủ. Nơi đây nên được sắp xếp đồ đạc gọn gàng, sạch sẽ để cát khí dễ dàng lưu chuyển, mang tới vận may cho bản mệnh về chuyện tình cảm, con cái. Tử vi tuổi Sửu, tháng 4 năm 2021 âm lịch về phương diện sức khỏe. Tình hình sức khỏe của tuổi Sửu trong tháng này nhìn chung không có vấn đề gì đáng lo ngại, thể trạng tốt, hầu như ít ốm vặt hay mắc bệnh nghiêm trọng. Chỉ cần bạn vẫn duy trì được thói quen rèn luyện sức khỏe đều đặn, ăn uống và ngủ nghỉ khoa học thì chẳng lo bệnh tật quấn thân. Có điều, tháng này là thời điểm đầu mùa hè, nhiệt khí tăng lên nhanh chóng khiến khí lực hư hao ít nhiều, khó tránh tình trạng mệt mỏi, uể oải, cảm giác đuối sức. Nếu có lối sinh hoạt điều độ, tình trạng này sẽ sớm thiên giảm. Trong thời tiết nóng nực nên uống nhiều nước, bổ sung thêm các thực phẩm mang tính hàn. Có thể ăn nhiều hoa quả, song chú ý tránh một số loại hoa quả gây nóng trong người. Ngoài ra, tháng này người tuổi Sửu cũng chú ý đi đứng thận trọng kẻo va chạm xe cộ, gặp họa huyết quang do ngũ quỷ gây hại. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Sửu trong tháng tư âm lịch năm 2021. 1. Tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, nam La Hầu, nữ Kế Đô. Khẩu quyết, sự nghiệp có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ, dần đi vào ổn định. Quý nhân, mão, hợi. Tiểu nhân, tý tuất. Màu sắc may mắn, hồng, trắng. 2. Tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, khó khăn được đẩy lùi, nhiều cơ hội thăng tiến. Quý nhân, dậu, mão. Tiểu nhân, tuất ngọ. Màu sắc may mắn, tím, trắng. 3 tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc, nam thái bạch, nữ thái âm. Khẩu quyết tài lộc dùng rỉnh, các nguồn thu nhập tăng vọt. Quý nhân tỵ hợi. Tiểu nhân ngọ thìn. Màu sắc may mắn vàng đen. 4. Tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, nam La Hầu, nữ Kế Đô. Khẩu quyết nhân duyên tốt lành, gia đạo an ổn, tình yêu thăng hoa. Quý nhân thìn ngọ. Tiểu nhân tỵ thìn màu sắc may mắn, dần, dậu. 5. Tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, nam kế đô, nữ thái dương. Khẩu quyết, chú ý đi đứng thận trọng kẻo va chạm xe cộ, gặp họa huyết quang. Quý nhân, tí, tỵ. Tiểu nhân, tuất ngọ. Màu sắc may mắn,